Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về nhân duyên vợ chồng. Ta sẽ có 3 phần. Phần 1 xét theo mệnh năm sinh. Phần 2 xét theo tuổi tam hợp và lục hợp. Phần 3 xét về cung xanh. Các bạn nên nhớ hai điều trước khi xem tra các phần nhân duyên vợ chồng. Thứ nhất, vợ chồng, con cái, người thân trong gia đình là do nhân duyên theo thuyết nhà Phật, kiếp trước ta phải có quan hệ gì đó, kiếp này ta mới cùng chung gia đình. Người xưa có câu tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Những mối tình đẹp đẽ mà bị chia ly trong tiền kiếp, đến kiếp này sẽ được ơn trên an bài. Ở phương Tây, tiến sĩ Newton trong khi nghiên cứu những hiện tượng xảy ra trong thế giới linh hồn giữa các lần đầu thai qua hình thức thôi miên có đề cập nhiều câu chuyện tình yêu giữa kiếp trước và kiếp này tuy nhiên mọi duyên đều theo nguyên tắc nhân quả nên còn gọi là nhân duyên vậy nhân duyên là gì mọi sự vật trên thế gian này được tạo thành bởi rất nhiều điều kiện ngay cả hạt điện tử có đơn vị cực nhỏ cũng không phải là một thực thể riêng biệt chúng luôn ở vào tình trạng liên kết chính vì mọi cá thể phải nhờ vào vô số điều kiện mới có thể tồn tại và biểu hiện nên ta gọi đó là duyên sinh nhìn một cơn mưa ta biết cánh đồng vừa tiếp nhận thêm duyên là nước trên bầu trời cũng bớt đi thêm duyên là mây tiến trình đến và đi của duyên sinh vô cùng kỳ bí chúng không hề có tướng trạng cố định hoặc khi chúng ở dạng không hình không tướng vì vậy, ta không thể dùng con mắt bình thường hay khoa học kỹ thuật mà nói về tâm linh được. Vì thế, duyên hôm nay là nhân của quá khứ, hay duyên hôm nay là nhân của tương lai. Vợ chồng dù có chung một đoạn đường hay cả một cuộc đời cũng là do nhân duyên. Điều thứ hai các vị nên nhớ, hãy trân trọng thời khắc hiện tại và những người bên cạnh, vì đây là những thứ hiện hữu có một câu nói ăn cơm khi ăn cơm hằng ngày khi chúng ta dùng cơm hẳn chẳng có cảm giác gì đặc biệt vừa ăn cơm vừa xem tivi vừa lướt facebook vừa đọc báo lại chơi cơm dở cơm khô nếu một ngày nào đó vì bệnh không thể ăn cơm nằm trên giường bệnh lắng nghe âm thanh mọi người dọn chén đũa nhất định trong lòng sẽ dâng lên một cảm giác đặc biệt ngay lúc đó bạn sẽ phát hiện ra giờ ăn cơm thật là có ý nghĩa không có ngày nằm trên giường bệnh bạn sẽ không phát hiện ra những thời khắc ăn cơm cùng gia đình lại quý giá đến vậy nhưng suốt bao năm qua bạn không hề hay biết do vậy thiền tông có một câu nói dưới bước chân dưới bước chân tức là những gì ở thời khắc hiện tại không phải hôm qua mà cũng chẳng phải ngày mai giả dụ mỗi ngày bạn cứ cằn nhằn cha mẹ con cái về những việc làm bạn không hài lòng vào thời điểm không may mà phải xa cách còn lại một mình bạn sẽ cảm thấy hối tiếc về những thời gian bên họ trước đây có một trường hợp một người mẹ vì lo lắng chuyện ly hôn của con gái ra sức ngăn cản việc ly hôn. Trong trường hợp này, người mẹ đã dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên suy nghĩ của người khác. Không ngày nào được sống trọn vẹn với bản thân. Không chấp nhận thực tại là có những chuyện nên thuận duyên. Mặt khác, ly hôn không phải là nghịch duyên với người trong cuộc, đôi khi đó lại là cơ hội mở ra cánh cửa mới. Vì thế các bạn hãy nhớ hai điều vợ chồng là nhân duyên thứ hai là hãy trân trọng những thời khắc hiện tại những người đang bên cạnh của mình phần 1 ta luận về mệnh theo năm sinh mệnh theo năm sinh ưa đồng cung hoặc là ưa sinh trợ ví dụ nam mệnh hỏa thì có thể lấy vợ nữ mệnh hỏa hoặc là lấy vợ nữ mệnh mộc mộc sinh cho hỏa trường hợp khác nếu mà khắc thì chồng nên khắc vợ ví dụ nam là hỏa vợ là kim thì hỏa khắc kim vẫn xem là được các bạn có thể tự tra năm sinh của mình là mệnh gì và nhìn theo vòng tròn ngũ hành về tương sinh và tương khắc Tuy nhiên, tra theo mệnh năm sinh còn rất là nhiều hạn chế, chỉ dành cho những người chưa am hiểu về thực số cha để tham khảo. Phần 2 về nhân duyên vợ chồng ta xét theo tam hợp và lục hợp. Đầu tiên là tuổi Tý. Về đường tình duyên tuổi Tý, trải qua nhiều khó khăn, nhiều thăng trầm, tuổi Tý kết duyên với thân thìn hợi sửu, được xem là mối nhân duyên đẹp. Tý với thân thìn là hợp thủy, Tý với hợi sửu cũng là hợp thủy. Tý sửu cũng là hợp thủy thì đây là cách tra tam hợp và lục hợp. Tuổi sửu các cô gái tuổi sửu thường toàn tâm toàn ý với tình yêu với đối tượng của mình bởi thế trong số đông của họ tình yêu và hôn nhân thường rất là ổn định. Tuổi Sửu có thể kết duyên với tuổi Tỵ, Dậu, Sửu, Tý và Thân được xem là những mối nhân duyên đẹp. Tuổi Dần, đường tình duyên tuổi Dần không mấy suôn sẻ. Người tuổi Dần có tình cảm phong phú, nhạy cảm. Họ là những người bạn tình rất là tốt, đầy nhiệt thành, song khó là người bạn đời lý tưởng. Tuổi Dần kết duyên với Ngọ, Tuất, thìn mão được xem là những mối nhân duyên đẹp người tuổi mão khá lãng mạn nhưng trong tình yêu họ rất là ý tứ họ luôn dành thời gian chăm sóc và thương yêu những người xung quanh đặc biệt họ hết mực yêu thương chồng con của mình người tuổi mão kết duyên với tuổi hợi mùi dần thìn là những mối nhân duyên đẹp Người tuổi thìn luôn muốn lý tưởng hóa sự việc, việc gì họ cũng muốn thật là hoàn mỹ. Nam tuổi thìn có tính cách thực tế, sống hướng ngoại. Nữ tuổi thìn thì luôn thích bình đẳng, thích giúp đỡ những người xung quanh nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Người tuổi thìn kết duyên với Tý thân dậu mão là những mối nhân duyên đẹp. Tuổi Tỵ Nữ tuổi tỵ thích làm đẹp, thích chăm sóc bản thân cho mình. Nam tuổi tỵ có nhiều ước mơ và hoài bão trong cuộc sống. Tuổi tỵ kết duyên với tuổi. Dậu, Sửu, Ngọ, Mão, Tuất, Thìn là những mối nhân duyên đẹp. Tuổi Ngọ, phụ nữ tuổi Ngọ tài giỏi, đảm đang, yêu thương hết lòng nhưng mà rất là khó tha thứ khi đối phương lằng nhằng trong chuyện tình cảm tuổi ngọ kết duyên với tuổi ngọ tuất sửu mão tỵ được xem là những mối nhân duyên đẹp tuổi mùi nam tuổi mùi phần nhiều trong số họ yêu đương khá thành thật nhưng mà rất là nhút nhát khi thổ lộ phụ nữ tuổi mùi có đời sống nội tâm khá nhạy cảm lãng mạn nhưng họ cũng dễ bị tổn thương dù nam hay nữ tuổi mùi họ rất là dễ tha thứ vì tuổi mùi là bao dung. Tuổi mùi kết duyên với tuổi hợi, mão, ngọ, thân hoặc là dậu được xem là mối nhân duyên tốt đẹp. Tuổi thân, nam giới tuổi thân có khá là nhiều bạn gái nhưng họ ít khi đặt trọn vẹn tình cảm của mình cho một ai đó. Nữ tuổi thân là những cô nàng thông minh, hoạt bát và xinh đẹp. Họ luôn biết cách làm cho mình nổi bật giữa đám đông tuổi thân kết duyên với tuổi thìn mão ngọ tuất hợi được xem là những mối nhân duyên đẹp tuổi dậu trong tình yêu tuổi dậu luôn biết trân trọng và gìn giữ hơn những tuổi khác đặc biệt trong gia đạo vợ chồng rất gắn bó và thân thiết với nhau nhìn chung người tuổi dậu có tình cảm hôn nhân khá là suôn sẻ tuổi tuất đối với họ gia đình và danh dự là hai thứ đáng quý nhất họ rất mẫn cảm và nhạy bén với tình yêu nên cái cách họ thổ lộ cũng khá là bộc trực song đa phần người tuổi tuất sống khá là nội tâm ít khi thể hiện suy nghĩ của mình ra cho người khác biết tuổi hợi trong tình yêu khi mà tình yêu đã bộc phát thì không ai có thể ngăn cản được tình cảm của người tuổi hợi họ yêu rất là cuồng nhiệt Nữ tuổi hợi đa phần hiền lành, tình cảm phong phú, nhu mì, không hề có tính ranh mảnh. Họ rất là mềm yếu, thường đặt hết tình cảm của mình cho tình yêu. Đây là nhược điểm lớn nhất của người tuổi hợi. Tuổi hợi kết duyên với tuổi Mão, Hợi, Tý, Sửu, Thìn, Tuất là những mối nhân duyên đẹp. Các bạn có thể tra bảng tam hợp lục hợp để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, nhân duyên vợ chồng theo cách tính này cũng còn nhiều hạn chế. Phần 3. Luận về cung sanh Cung sanh hay còn gọi là cung sinh hoặc là cung ký, tính theo 60 giáp tý để xem tuổi vợ chồng có hợp với nhau hay không. xác suất của cung sanh khá là chính xác. Ta có tên tám quẻ, duyên niên sinh khí thiên y phục vị lục sát ngũ quỷ, họa hại và tuyệt mệnh. tám cung nam nhưng tám cung nữ ra 64 quẻ phụ. Nam hay nữ trong cung xanh cùng một cung không phân biệt nam hay nữ. Tính xác thật khá cao tuy nhiên không thể áp dụng với mọi trường hợp vì còn rất là nhiều yếu tố khác như tháng, ngày, giờ sinh, âm đức của bản thân, phong thủy môi trường những người sống bên cạnh và tâm tính của những người trong cuộc. Các bạn có thể nhìn vào hình để tham khảo, ví dụ ta có 1994, cung xanh là càng, kết hợp với 1995, cung xanh là đoài, trai cung đoài lấy gái cung càng ra quẻ sinh khí. Ta hãy xem ví dụ khác 1991, cung khảm với 1995 cung đoài ta sẽ ra quẻ trai cung khảm lấy vợ cung đoài ra quẻ duyên niên. Ví dụ thứ ba ta có 1979 cung xanh là tốn kết hợp với 1981 cung xanh là càng ra quẻ trai cung tốn lấy gái cung càng quẻ họa hại tốn càng thủy hỏa khó yên thân họa hại thường sinh biết mấy lần đây là một quẻ không tốt nhắc lại với các vị nhớ tuy tính chính xác rất là cao nhưng không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng được trường hợp rơi vào quẻ xấu nhưng vẫn ở bền với nhau thì ta có những cách giải thích sau đây đầu tiên là đã trải qua nhiều sóng gió sau đó đã vượt qua hoặc là đã chia ly và tái hợp thứ hai là âm đức tổ tiên âm đức ở kiếp trước của mỗi người thứ ba là phong thủy môi trường nơi có không khí và ánh sáng hài hòa kèm tâm tính những người sống bên cạnh sống bên cạnh những người có tâm tính tốt ít nói lời bàn ra hai điều này giảm thiểu tối đa những xung đột nói về phong thủy môi trường phong thủy nhà các bạn có thể tham khảo các video trong kênh của tôi Thứ tư là tâm tính của mỗi người, người có tính khí ôn hòa nhường nhịn thì sự việc đáng tiếc rất là hiếm xảy ra. Người ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên, nhân duyên xấu là nghịch duyên, tức những điều kiện gây có lợi hoặc là bất lợi đối với ta. Có những duyên thuận với ta nhưng lại nghịch với kẻ khác và cũng là ngược lại. Bản chất của nhân duyên thì không có thuận nghịch tốt xấu trong tốt hẳn đã có xấu và trong xấu chưa hẳn đã không có tốt ví dụ một anh chàng thất bại chuyện tình cảm và gia đình trong thời khắc ấy hẳn đây là nghịch duyên chính nhờ thời điểm đó anh ta mới tìm đến Phật Pháp tu thân dưỡng thần thời gian sau tạo nhiều nghiệp tốt đi giúp đỡ rất là nhiều người nếu không nhờ thất bại trên phương diện tình cảm lẫn sự nghiệp thì anh ta hẳn đã không có cơ hội giúp đỡ rất là nhiều người. Vì sao người ta không thể hưởng thụ kết hôn khi kết hôn, ly hôn khi ly hôn? Điều này chẳng khác gì người du lịch lên núi lại muốn xuống biển, người ở dưới biển lại muốn lên núi. Dù có sống chung trọn đời hay đi một đoạn đường thì hãy nhớ hai điều trên tôi đã nêu. Tôi xem phong thủy mệnh lý nhưng chưa từng tra vợ chồng con cái hợp với nhau hay không vì xem đây là nhân duyên không nên can thiệp vào nhân duyên tôi trình bày các phương trình tra cứu nhân duyên vợ chồng mong các bạn tham khảo tôi truyền tải thông điệp nhân duyên đến với mọi người hy vọng các bạn hiểu giá trị ở hiện tại những người thân ở bên cạnh là những thứ hiện hữu đáng quý nhất hãy sống trọn vẹn với những gì đang có